Xin chào tất cả anh em Clip ngày hôm nay tôi xin à, giới thiệu với anh em Một cái cách lắc tài xỉu bịp Một cái mẹo chơi tài xỉu Lắc tài xỉu bịp rất là hiệu quả Áp dụng với những anh em nào đang đi lắc cái Ở tất cả những sòng sới, những trường gà Khi sử dụng cái bộ hột tài xỉu này Chúng ta không cần phải lắc mạnh tay Lắc rất là nhẹ thôi Thì hột vẫn đi theo ý của chúng ta Đây nó là một cái cách chơi tài xỉu bịp Một cái mẹo lắc hột tài xỉu rất là hiệu quả nó khác với những cái bộ hột tài xỉu thông thường khi lắc cái bộ hột này cùng một cách lắc cùng một tư thế lắc chúng ta có thể giữ hột đi theo ý của mình ví dụ như là anh em muốn lắc giữ tài giữ xỉu nó rất là đơn giản với cái bộ hột này thì tôi tin rằng ở tất cả những cái sòng sới những trường gà anh em sẽ luôn luôn giành chiến thắng đây nó là một cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp một cái mẹo lắc của tài xỉu hiệu quả và mới nhất hiện nay về à, bây giờ tôi sẽ kiểm tra qua hột cho anh em xem trước tiên tôi sẽ dọi qua đèn flash này hột thì rất là trong anh em nhìn nhé. tất cả các mặt này ngũ nhị tất cả các mặt hột rất là trong đây tôi sẽ khỏi soi mặt ngũ trước này không có chấm đen không có bất kỳ bọng nước trong hột gì cả đây nó không phải là hột nghiêng tài nghiêng xỉu hay là hột liệt cũng không phải là nắp nam châm nắp âm dương dĩa này là dĩa ngọc hoàn toàn bình thường đây theo tôi nghĩ là dĩa ngọc cũng không phải soi còn nắp đây nó là nắp cống một uh, xị hay còn gọi cống quận này đấy là về dọi đèn thứ hai nữa tôi sẽ thử qua cục hít đây là cục hít rất là khỏe đây. nắp chén dĩa hoàn toàn bình thường với những cái bộ hột mà nằm châm chúng ta muốn lắc cho giữ tài giữ xỉu thì nó là một chuyện bởi vì với những cái bộ hột nằm châm ấy thì chuyện giữ tài giữ xỉu nó là bình thường còn bây giờ tôi sẽ thử qua cả nước muối cho anh em xem cho vào nước muối thì hột nổi hoàn toàn bình thường anh em nhé bây giờ tôi sẽ vớt ra và tôi sẽ lau qua cái bộ hột và tôi sẽ lắc thử cho anh em xem vài chén anh em nào cần tìm hiểu và muốn sở hữu cái bộ hột tài xỉu nhẹ này thì hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình tôi xin nhắc lại số điện thoại của tôi là 0902 42 0042 hoặc là anh em kết bạn với tôi qua số điện thoại đó 0902 42 tôi sẽ gửi hàng về đến tận nhà cho anh em đối với những anh em nào ở xa và tôi sẽ bao cho anh em thử hàng trước khi thanh toán với lại bên ờ, vận chuyển bây giờ nó đang là xỉu số 10 tôi sẽ lắc giữ xỉu cho anh em xem Đó. hột thì vẫn còn quay tròn ở trên dĩa chén trước là xỉu số 10 bây giờ là 112 xỉu số 4 tôi sẽ tiếp tục giữ thêm mấy chén xỉu nữa 334 vẫn là xỉu đúng không ạ 235 xỉu số 10 khi lắc chúng ta có thể là bị những chén phản bởi vì ờ, trong tài xỉu chuyện phản số 9 số 10 hoặc là số 11 12 chuyện đấy là không thể tránh được nhưng mà nó chỉ phản một chén thôi chén sau chắc chắn nó sẽ qua bây giờ vẫn đang đang là xỉu số 10 tôi sẽ lắc giữ xỉu tiếp đó bây giờ là xỉu số 9 này 135 đó bây giờ là bị chấn phản anh em này đây gọi là trường hợp chấn phản nó phản số 11 tôi đang muốn lắc giữ ờ, xỉu nhưng mà nó phản số 11 bây giờ tôi sẽ lắc xuống xỉu và tiếp tục giữ xỉu đó bây giờ lại quay về số 10 luôn 235 lại là xỉu số 10 tiếp và bây giờ qua tài tài số 12 tôi sẽ tiếp tục tôi lắc giữ tài 665 tài số 17 bây giờ là 655 vẫn là tài đúng tài số 16 Đó. tiếp tục là 655 bây giờ 345 tài số 12 này bây giờ 156 tài số 12 tiếp 556 tài số 16 bây giờ nó xuống xỉu xỉu số 9135 tôi lại đưa qua tài luôn này. Đó, 556 anh em thấy nào bây giờ 356 vẫn là tài đúng không bây giờ nó xuống chén xỉu rồi khi lắc thì chúng ta có thể giữ tài giữ xỉu đi theo ý của mình nếu như anh em nghĩ là cách lắc nhẹ như này hột nó không đi nhưng mà đấy là hoàn toàn là một sai lầm bây giờ tôi sẽ lắc chén tài chén xỉu cho anh em xem vừa tài bây giờ lại xuống xỉu luôn giờ tôi lại đưa con tài đó sáu năm năm giờ tôi lại đưa xuống xỉu đó một năm hai xỉu số 8 này tiếp tục đưa con tài 456 tôi lại đưa xuống xỉu đó 115 anh em thấy thế là cái bộ hột này có hiệu quả không thì anh em nào cần tìm hiểu và muốn sở hữu cái bộ hột tài xỉu nhẹ hoàn toàn không tan 100% này thì hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình